Xin chào tất cả quý vị và các bạn ờ, Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một số những mặt bàn ăn đầy đủ các thể loại bàn tròn, bàn hình chữ nhật, bàn ông quan và vừa mới được sửa chúng tôi hoàn thiện xong và cuối cùng có 5 chiếc bàn tròn ba chiếc hình chữ nhật và một và một chiếc bàn vuông video được chúng tôi quay trực tiếp số 17 xẹt 3 đường số 1 khu phố Giản Viên, phường Long Thành quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết và thông số kỹ thuật của từng mặt bàn này. Và chi thứ nhất có kích thước là đường kính 1,19 mét dày 11 phân có giá bán là 37 triệu 500 đồng Xin lỗi quý vị là 37 triệu 500 nghìn đồng Tôi sẽ quay vân gỗ cho quý vị xem toàn bộ đều là nguyên tấm 100% được là bằng gỗ đỏ 100% quý vị và trần trụ này được chúng tôi làm từ gỗ nguyên khối trụ giữa này là nguyên khối được, được chạm hoa văn tinh tế ta sẽ đến với mẫu thứ hai không khác biệt với mẫu đầu tiên là mấy các kích thước và độ dày của mặt bàn cụ thể thì bàn tôi có kích thước đường kính là 1,2 mét dày 12 phân dài 2, dày hơn cái bàn đầu tiên một phân trên bàn thì hoàn toàn giống nhau toàn bộ những cái mặt bàn ăn này đều là nguyên tấm không chất ghép nữa và chúng tôi còn rất nhiều phần thứ ba thì chúng ta có kích thước là đường kính 1,13 m và cũng dài 12 phân hơi khác một chút thì chiếc chân này được làm trơn đơn giản không có đục chạm như hai mẫu trước tùy theo sở thích của mỗi người người thích đơn giản thì không và chiếc mặt bàn này vẫn rất đẹp thưa quý vị chiếc mặt bàn này khác với hai mẫu tôi vừa nói ở cái cạnh bàn được bo tròn qua đây thì dễ thấy bo tròn món này là thẳng không được bo đây vào mẫu thứ tư tư vấn rất đặc sắc với kích thước là đường kính 1,15m dày 13 phân có giá bán là 13, 35 triệu đồng vần chiếc bàn này và phải chi, rất đẹp đây và trên bàn cũng tương tự mẫu như từ trước sẽ đi nhanh phần và chiếc bàn tròn cuối cùng cũng là chiếc bàn tròn lớn nhất lớn hơn những mẫu còn lại cụ thể là đường kính 1,28 mét và dài 14 phân cái bàn này là cái bàn lớn nhất và chiếc mặt bàn này có giá bán là 60 triệu đồng giá bán ở đây là chỉ mặt bàn không có đi kèm chân chân là giá riêng quý vị toàn bộ mặt bàn rất là láng mịn rồi rất đã tay ok vừa rồi là tôi vừa mới giới thiệu quý vị năm chiếc mặt bàn ăn tròn giờ chúng ta sẽ đến với những mẫu bàn hình chữ nhật và hình oval khác bàn tròn thì bàn chữ nhật chân của chúng tôi được làm theo kiểu hình chữ nhật rất là đặc sắc toàn bộ là nguyên khối hết thưa quý vị trên bàn đều là nguyên khối chúng ta sẽ đến với chiếc bàn đầu tiên Về theo số kỹ thuật thì chiếc bàn này có chiều dài là 2m18 Chiều rộng là 98cm Và độ dày là 16cm Có giá bán là 60 triệu đồng trên bàn nguyên tấm rất là dày thưa quý vị và đây là vân của chiếc bàn hình chữ nhật thứ nhất tôi sẽ quay cận cảnh quý vị xem để rõ thấy được vẻ đẹp và giá bán này chưa bao gồm ghế thưa quý vị à, ghế thì chúng tôi còn rất nhiều mẫu tôi sẽ để phần link những mẫu ghế ở phần mô tả video quý vị hãy bấm và xem chúng ta sẽ đến với chiếc bàn thứ hai cũng tương tự thôi chiếc bàn này có kích thước dài là 2m17 rộng là 1m độ dài là 16,5 cm Hiệu giá của mẫu mã cũng tương tự chiếc đầu tiên Khác một điều là vân gỗ và chúng ta sẽ đến với chiếc bàn hình chữ nhật thứ ba và chiếc bàn này là vân rất là đẹp quý vô cùng đẹp với kích thước là chiều dài 1,97m rộng là 85cm và độ dày là 11,5cm bản này thì vần khỏi phải bàn đây chúng tôi đang quay trong điều kiện thiếu sáng quý vị xem ở ngoài chỉ còn đẹp hơn rất nhiều và ba mẫu bàn này thì quý vị có thể để từ 8 ghế đến 10 ghế đều được bàn có thước rất rộng độ dày của chiếc bàn thứ ba này là 11,5 cm chân thì ba chiếc bàn này chân giống nhau từ ta sẽ đến với chiếc bàn cuối cùng bàn này là bàn oval và kích thước của bàn này là ngang ngang 1,09m chiều dài là 1,97m gần 2m và độ dày là 12cm với giá bán là 52,5 triệu đồng chưa bao gồm ghế quý vị lưu ý là những Giá này là mặt bàn và chưa bao gồm ghế Tùy sở thích của mỗi người thì có thể lựa chọn bàn kính nhật hoặc là bàn long quan. Và đây là vân cổ quan toàn bộ sản phẩm mà tôi vừa giới thiệu tới quý vị nếu quý vị quan tâm về sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi bằng số điện thoại tôi sẽ để ở phần mô tả hoặc quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật những video những sản phẩm mới nhất trên thị trường chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên sản phẩm trên kênh này bây giờ tôi xin được kết thúc video tại đây quý vị đừng quên đăng ký kênh của tôi nhé xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau xin cảm ơn